Xin chào các bạn, à, tôi là Nguyễn Công Trình và ngày hôm nay chúng ta sẽ học à, cái bài đầu tiên của cái tâm bơ này đó, đó là cái cách sử dụng à, thẻ đáp thì à, trong trong cái tâm bơ ấy thì nó giống như Facebook giống như à, Twitter là các mạng xã hội khác nó đều sử dụng hashtag để chúng ta có thể tìm kiếm được các nội dung mà tương tự đối với người dùng do vậy thì à, khi mà các bạn sử dụng các bạn phải hiểu biết được điều này và các bạn có nhiều bạn tâm sự là tôi uh, dùng tôi mơ cả cả tháng tôi chẳng gặp người việt nào hết đó là do các bạn không biết tìm kiếm nếu mình biết tìm kiếm thì nó sẽ mình sẽ tương tác với người việt dễ hơn rất là rất là nhiều bây giờ chúng ta sẽ vào à, chúng ta thực hành luôn ví dụ tôi có đây là thăng tôi nhân không thì nó sẽ hiện ra tất cả các kết quả về về cái từ khóa này Đấy. thấy không có rất là nhiều người họ có những kết quả liên quan mà bạn có thể like Đấy. bạn có thể comment đây này ví dụ như bạn bạn này là bạn à, Huỳnh à, Lê Võ Phi thì bạn ấy để rất nhiều thẻ tab À, liên quan đến cái địa điểm này ví dụ Việt Nam Quy Nhơn à, những đêm không ngủ Minh Nhật đấy bạn để tên của bạn luôn thì mình có thể mình comment comment phía dưới đấy, đấy. chào ạ mình cũng ở Việt Nam và ờ, mình phải đưa ra một cái cái lời à, gì đấy để cho họ cái bạn họ follow lại mình đúng không nhấn Rappi định xong cái công việc đấy đấy là chúng ta đã trả lời xong rồi và chúng ta nhấn like chúng ta kéo xuống chúng ta thấy rất nhiều này rất nhiều có thể tab khác nhau đấy rất nhiều có thể tab khác nhau hoặc là tôi có thể tìm ví dụ tôi tìm là à, với cái cái tab là ví dụ như là tôi sẽ tìm tab à, bến tre bến tre nó sẽ hiện ra một loạt những cái, cái thông tin liên quan đến những cái tre đấy bến tre này Đó, hay không bên tre này đấy đấy là những điều mà chúng ta phải lưu ý là chúng ta có thể comment ở đây tôi là comment sẵn rồi follow điều rất đặc biệt của mạng xã hội này là nó có thể đưa lên video và nó có thể đưa lên thẻ tab đưa lên rất là nhiều bạn có thể đưa đưa thẻ tab vào trong cái mục tiêu đề hoặc là bạn có thể đưa đưa thẻ tab vào cái mục cái mục này khi mà bạn bạn, bạn đăng lên thấy đúng không và bây giờ tôi sẽ à, chỉ cho các bạn cách bót một cái bài viết lên mà chúng ta có thể đưa thẻ tab vào thì ờ, để trở về cái trang của chúng ta thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục này cái bình thuốc này ta nhấp vào đây Đấy, có tên của chúng ta này ban đầu bạn ờ, mới đặt thì nó chưa chưa có tên đâu mà bạn phải đặt tên nó tôi chỉ chỉ cách bạn đặt tên sau bây giờ bạn sẽ post một cái nội dung nào đó đúng không bạn có thể post ảnh này post link này à, bóp à, ờ, cái lời chat này audio này có bot video rất là nhiều thứ và tôi sẽ bot chọn hình ảnh là test nhá chọn vào đây wow. ở đây ở trên là tiêu đề bạn gắn tiêu đề vào Đấy. ở dưới thì à, cái nội dung à, lời nói của bạn ở đây tôi sẽ copy một cái video nào đó à, ví dụ tôi sẽ copy cái video này trên YouTube à, ờ, tôi nhá vào lưu ý là các bạn phải bỏ s đi nhá s là báo mộng những thứ nó không tốt các bạn có thể à, để thẻ của bạn karate đấy đúng không bạn có thể bót lên là à, bình ở đây nó có dưới thẻ tháp đây dễ dàng tìm kiếm hơn Đây, bạn cũng có thể cho vào ngay cả cái phần cho luôn cả ba phần luôn Đấy. và bạn nhấn bót lên bây giờ bạn hãy xem à, kết quả mà tôi đã đã làm nhé và và khi mà mà mà mà cái người dùng ấy họ tìm kiếm với cái từ ờ, từ này với cái từ bình ờ, định đấy với cái thẻ tab bình định thì họ sẽ thấy tôi đấy. họ sẽ thấy cái bài viết của tôi và họ sẽ xem cái bài viết đó và họ sẽ kết bạn với với tôi follow tôi vân vân vâng. ok như thế là tôi vừa chỉ cho các bạn à, cách thức để chúng ta có thể à, à, xem được cơ bản một cái thẻ đất và bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn là làm như thế nào để chúng ta tối ưu được cái thẻ đất của chúng ta bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn là làm thế nào biết thẻ đất nào chất lượng tải đế vào đúng không bài viết thì bạn sẽ vào cái cái đường dẫn sau đây thì các bạn sẽ vào cái đường dẫn sau và nó sẽ hiện ra rất nhiều à, thẻ tab cho chúng ta phổ biến nhất đang là cái thẻ tab này Đấy, đang là cái thao tác này thang tb đó đây là những cái thao à, tác phổ biến và các bạn hoàn toàn có thể vứt vào trong bài chúng ta có thể đặt vào trong bài viết của mình để được follow nhiều để được uh, xem nhiều và đây là trên trên Twitter thì có những cái thẻ đáp như thế này Đấy. và những cái thẻ đáp khác thẻ đáp gần đây à, nó tăng điểm thì các bạn có thể à, đặt thẻ đáp này vào bài viết của mình và lưu ý là cái nội dung của bạn rất là quan trọng tiếp theo là chúng ta có thể xem bảng xếp hạng của nó để chúng ta bó vào bài viết của mình đây, đây là cái bảng xếp hạng à, đây ví dụ hiện, hiện tại thì cái h8 này nó đang rất là đang à, rất là hot chính là và tôi lưu ý là các bạn à, đặt thẻ tháp vào nhưng cái nội dung của bạn ấy nội dung thẻ tháp của bạn nó phải à, trùng với cái nội dung mà bạn post lên Đấy. hoặc là nội dung của bạn à, nếu mà bạn để ảnh thì bạn bạn không phải lo rồi spam nhiều thì cũng không tốt trên mạng xã hội này nó cũng ngang cấm spam cho nên là bạn Ờ, nội dung của thế tháp của bạn nó phải tương tự nó giống giống nhau còn ảnh thì bạn muốn đặt thế tháp nào trả được và để mà các bạn có thể chỉnh sửa được bài viết của mình ấy giờ này bạn bót rồi mà bạn muốn chỉnh sửa lại bài viết thì làm như thế nào thì các bạn hãy theo dõi tôi làm nhé các bạn hãy theo dõi tôi làm nhé tại đây này bạn sẽ nhấp vào mục edit à. tại đây tôi thấy có một cái thẻ tab rất là tốt nên tôi sẽ thêm vào ví dụ tôi sẽ thêm vào cái thẻ tab này thêm cái thẻ tab này vào trong trong bài viết của tôi Thì đây có đây nó có hiện ra các từ thẻ tab phổ biến đấy khi mà các bạn có hiện ra các từ tab phổ biến mà các bạn có thể chọn những cái tab đó không và tôi có thể à, tôi chọn cái tab phổ biến gần đây đây ví dụ tab các tab phổ biến này OOTD đây các bạn nhập như server nó lại thì nó sẽ được cập nhật trên cái bài viết của bạn và người khác khi mà xem thì người khác sẽ thấy tại đây thì người xem có thể là chia sẻ lại đây cái bụi này chia sẻ lại comment à, à, họ họ thể chia sẻ lại comment hoặc là, là họ có thể đăng lại trên cái blog của họ đúng không và trong cái mục à, bài giới thiệu ngày hôm nay của tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn ở trong cái buổi giới thiệu tiếp theo